Hello cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review cho cả nhà những lô đất nằm trên mặt tiền đường liên xã gần với trung tâm hành chính huyện Đồng Phú. Và đây là những vị trí vô cùng đắc địa. Phải nói là vô cùng đắc địa nha cả nhà. Tại vì tuyến đường liên xã 28m này hiện tại đang là đường đất nhưng được quy hoạch lên là 28m. Và đường này là con đường kết nối giữa các à, xã là Tân Hòa, Tân Tiến Tân Lợi à, lại với nhau và tuyến đường này sẽ cắt ngang qua cái đường hiện đại nha cả nhà và hướng chúng ta đang thấy đây trên cam đây chính là hướng đi vào tuyến số 4 từ vị trí này chúng ta vào tuyến số 4 chỉ tầm khoảng là 400m đến khoảng 500m thôi nha cả nhà và đây chính là những vị trí lô đất mà toàn đang quay đã được đóng cọc và những vị trí này thì có diện tích là ngang 5 sau 35 và sau 40 và phía đối diện thì ngang 5 sau 45 tất cả đều có 100 bit token nha cả nhà giá bán hiện tại đang rất là hấp dẫn chỉ tầm khoảng là 750 triệu cho đến tầm khoảng là 780 triệu và có những vị trí nào vô cùng đất địa hơn thì có thể là 800 triệu nha cả nhà và đây hướng hướng này chính là những vị trí lô đất mà lúc trước à, bên toàn à, nắm nguồn đó là 104 nền nhưng hiện tại đã chia ra cho các nhà đầu tư mỗi nhà đầu tư sẽ ôm một lốc và hiện tại cũng đã bán rẻ là hết rồi nha cả nhà theo mình được biết thì à, khách hàng của toàn đang ôm 5 lô ở trong tuyến đường liên xã nhánh nha cả nhà thì à, năm lô này giá tầm khoảng là 650 đến 670 và đây là một trong những tuyến đường hứa hẹn sau này sẽ có những vị trí cũng như là đây là một trong những vị trí mà rất tiềm năng vì sao ạ à? Vì từ đây chúng ta đi ra đường DT741 cũng như là trung tâm hành chính huyện đồng phú rất là gần, chỉ tầm khoảng là 1,5 km đến tầm là 2 km là chúng ta đã ra tới rồi ạ. Và từ vị trí này chúng ta đi tới đường tuyến số 4 cũng tầm chỉ 400m và 500m. Như vậy thì cả nhà xem thử đây có phải là một trong những vị trí đó chúng ta đáng đầu tư không ạ? À? còn nữa. Từ vị trí này thì chúng ta vào bên trong khu nghiệp BKMX chỉ tầm khoảng là 7 km đến 8 km thôi nha cả nhà à, tính theo cái đường à, tuyến số 4 thì à, toàn tâm sự một xíu là những thời gian đầu mà toàn lên à, thị trường Bkmax Đồng Phú này thì tại những vị trí này thì giá lúc mà sơ khai chỉ tầm khoảng là 580 triệu cho đến tầm khoảng là 600 620 triệu thôi nha cả nhà và cách đây tầm khoảng là hai tuần hoặc là hơn 20 tuần một xíu xíu thôi thì giá mà những nhà đầu tư đã ôm trước đó bán lỗ lại hoặc là bán thu hồi vốn lại chỉ có 650 triệu thôi cả nhà chỉ có 650 triệu thôi nha và hiện tại giá hiện tại như thế này đang là 750 triệu như vậy thì chúng ta có nên đầu tư hay không ạ chúng ta có nên đầu tư không cả nhà và chắc chắn là câu trả lời này thì chỉ có những nhà đầu tư chúng ta à, mới trả lời được đúng không ạ còn thị trường giá như thế nào thì chúng ta sẽ mua theo giá đó chúng ta không thể nào nhìn vào quá khứ được nếu chúng ta lên sớm thì chúng ta sẽ mua giá tốt hơn rồi nếu như các nhà xem tới đây thì hãy nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nhé